Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Daiichi Bắc Ninh tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng không may tử vong. Quý vị thân mến, anh Vũ Thành Trương sinh năm 2001. Sau một cơn đột ngột, anh đã ra đi mãi mãi và để lại một niềm tiếc thương vô bờ bến cho gia đình hai bên. Và đặc biệt là người vợ trẻ và hai đứa con của mình mặc dù anh đã ra đi mãi mãi nhưng tình yêu và trách nhiệm của mình anh đã để lại thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm nhân thọ đang chi chi trả cho anh lên tới 774 triệu đồng số tiền tuy không lớn nhưng nó chính là cái tình yêu và trách nhiệm uh, cũng sẽ bù đắp một phần nào đó cho những người còn lại đặc biệt là hai đứa con nhỏ của anh con chắc chắn nó sẽ có được cơ hội đến trường và ngày hôm nay và đằng sau tôi là buổi lễ chi trả quyền lợi cho khách hàng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Bắc Ninh ngày 12 tháng 6 năm 2022 thông báo về việc hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Kính gửi quý khách Nguyễn Thị Hàm, thôn Như Nguyệt, An Giang, Yên Phong, Bắc Ninh. Công ty bảo hiểm nhân thọ nay trên Việt Nam xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến quý khách kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hồ sơ 00126 hợp đồng bảo hiểm số 003 bên mua bảo hiểm Vũ Thành Trương người được bảo hiểm Vũ Thành Trương sự kiện bảo hiểm tử vong ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm 27 tháng 10 năm 2021 căn cứ các chứng từ y tế do quý khách cung cấp và điều khoản hợp đồng quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau sự kiện bảo hiểm quyền lợi tử vong 774 triệu 104 nghìn đồng điểm thưởng 10 nghìn đồng tổng số tiền 774 triệu 114 nghìn đồng chúng tôi biết rằng sự qua đời của người bảo hiểm Vũ Thành Trương là bất mãn rất lớn đối với gia đình và người thân chúng tôi xin chia buồn và mong gia đình quý khách sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi đã ký Trương Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ và Dịch vụ Bảo hiểm. Dạ vâng, à, xin cảm ơn à, ông Kỳ, ờ, cảm ơn ông Đức